Đặt nào, đặt nào, đặt vé máy bay nào tiền lợi, tiền lợi trên ứng dụng ngân hàng Đặt nào, đặt nào, đặt vé máy bay nào tiền lợi, tiền lợi trên ứng dụng ngân hàng Nhanh hơn, tiền lợi hơn khi đặt vé máy bay ngay trên Vietinbank ip Mobile